hắn thơ từ thiên đình bài số 86 ấn lận siêu hình mười phương chư Phật sáng thơ ngày 29 tháng 9 năm 2022 Thần phù của Đức Quan Âm truyền cho đệ tử pháp âm mật đền đây là ấn lệnh siêu hình hoàng dương pháp phật hiển linh giữa đời nay thời vâng lệnh của trời tuyển thâu đệ tử ở nơi xương trần tìm người đủ phước đủ phần truyền cho bí quyết thần thông Phật quyền độ người biết đến Phật tiên thời lo tu tịnh khỏi phiền tấm thân độ vua hiểu ý thánh thần làm theo thiên ý muôn phần hiền vinh độ cho khắp trốn cung đình giải đi bùa yếm siêu hình bấy lâu đổ cho thiên tử đứng đầu án dân trị quốc dài lâu muôn đời thần phù xuất hiện sáng ngời chờ người đủ phước thần mời về dân tay chấn chỉnh cung đình giúp cho đất nước yên bình ngàn năm. Ooh.